Rồi xin chào các bạn à, trong ờ, rất nhiều chương trình của Auto Daily trước đây thì chúng tôi đã dành rất nhiều thời lượng cũng như thời gian để ờ, đánh giá giới thiệu những cái sản phẩm mới, xe mới. Tuy nhiên hôm nay thì ờ, xin mời các bạn quý vị và anh em hãy cùng Hùng xe Cò để tìm hiểu quá trình tạo ra một sản phẩm như thế nào. Vâng, thì cụ thể đây chính là chúng ta hãy cùng xem một cái dây chuyền sản xuất của BMW X5 tại nhà máy à, BMW Spartanburg tại Nam California, Mỹ. Và như các bạn cũng đã biết thì BMW đã có các nhà máy sản xuất à, xe hơi tại khoảng hơn 30 địa điểm ở 14 quốc gia trên 4 châu lục. Và nhà máy Spartanburg này là một trong những cái nhà máy cực kỳ lớn của BMW. Rồi và bây giờ thì à, hãy xem, hãy xem chúng ta hãy xem nhá. Và trước mắt các bạn bây giờ chính là dây chuyền lắp ráp body Vâng, lắp ráp thân xe Rất sạch sẽ Những chiếc thân xe của BMW X5 đang nằm trên dây chuyền lắp ráp Và các anh công nhân rất đẹp trai Nhưng lại không cùng một đồng phục Vâng, anh thì quần dài, anh thì quần ngắn Nhưng nhà máy thì phải nói rất là sạch sẽ Đấy, một cô gái Vâng, một chị đang đưa cái bảng Tableau vào với sự hỗ trợ của cánh robot, cánh tay robot. Và ước gì thì mình có mặt ở đây để tận mắt xem, thậm chí tận mắt tham gia vào quá trình lắp ráp để xem cái độ chính xác như thế nào, các cái cánh tay robot rồi các cái thiết bị nó hiện đại như thế nào. Và vâng, như chúng ta đã biết rằng thương hiệu ô tô của BMW nổi tiếng thế giới bởi sự sang trọng, thiết kế thể thao và khả năng vận hành cao. Và ngay trong màn hình các bạn một chiếc xe tự hành vâng tự động di chuyển đang chở cái ờ, khu vực uh, đấy các cái cụm chi tiết này bao gồm có cần số này rồi các nút điều khiển có măng thậm chí bệ tì tay đó và chị nữ công nhân không hai nữ công nhân luôn đấy, đưa vào rồi chậm thôi đấy, rất nhẹ nhàng gọn gàng êm ái và quá sạch sẽ luôn Mình nghĩ nó còn sạch hơn cả nhà mình Nhà mình nhiều khi bụi lắm mặc dù ở trên cao rồi nhưng mà hơi bụi Và thưa các bạn quy trình lắp ráp cái cách thức lắp ráp này là mình nghĩ đến con mình hay chơi cái Lego ở nhà Lắp lắp ghép ghép Nói chung là không quá nhiều người đấy Một anh lại cũng với sự hỗ trợ của cánh tay robot Mới có luôn Đưa chiếc ghế vào Bọc Đấy. Và đây vẫn là đang trên dây chuyền lắp ráp body bằng từng chi tiết đó ốp hông lắp vào gá thôi nhẹ nhàng Đấy. như các bạn đã riêng quá trình à, lắp ráp hệ thống treo thì như các bạn đã thấy đấy thì không thấy một cái à, con người nào đâu đây bây giờ lại ra đến phần à, lắp cái hệ ờ, đầu này hệ đầu xe này bằng vâng, toàn bộ đèn đóm lưới tàn nhiệt đây gà ốc hôm trước thì mình có qua xưởng của Audi và thực sự là rất là bất ngờ khi mà cầm một chiếc ốc một chiếc ốc trong cái động cơ của nó nó nhẹ như một cục bông vâng một chiếc ốc dài phải đến 6 phân Bình thường thì ờ, các cái ốc vít mua ngoài chợ rời ấy thì cầm lên là có trọng lượng ngay nhưng mà cầm cái này nhẹ như một cục bông. Phải nói là công nghệ ờ, của những cái chiếc xe sang tới từ Đức thì quá đỉnh luôn và chỉ khi chúng ta tháo ra chúng ta chạm vào bên trong thì mới thấy nó nó nó hay như thế nào. Riêng cái loại kim loại nhẹ như thế mà siết với một cái lực rất lớn mà vẫn giữ được toàn bộ cái động cơ hoạt động với một cái công suất rất lớn thì đấy là một điều vô cùng vô cùng ngạc nhiên đối với mình Đấy, chiếc lưới tản nhiệt mà phiên dịch sang từ Việt Nam hay gọi là quả thận thì đã được lắp vào Đấy. anh này thì uh, trông như diễn, diễn viên Hollywood luôn thực sự mình không thích cái khái niệm uh, lưới tản nhiệt hình quả thận lắm bởi vì BMW lại cái quả thận quả thận thì không thích lắm cứ lưới tản nhiệt của BMW là được đấy, phần cản này đấy, các anh này lắp cẩn thận nhá xe của mình đấy sắp tới nhận về là là phải ngon đấy, và những chiếc bánh <laughs> quá nhẹ nhàng luôn mình nghĩ nếu mà lắp dễ như thế này thì chắc là con trai mình cũng sẽ lắp được Đó, chiếc logo logo này phải lắp cẩn thận vào chứ không về Việt Nam lại dễ bị nhảy ra lắm Đấy, chiếc bánh này với sự hỗ trợ của cánh tay robot rất nhẹ nhàng luôn lực siết nào siết wow phát siết bốn ốc luôn ạ năm ốc luôn ạ năm ốc luôn ạ vâng Siết một phát xong luôn Và sau khi các cái xe đã được uh, lắp ráp xong Thì chuyển sang công đoạn kiểm tra Vâng, bất kỳ công đoạn nào tại các cái nhà máy lắp ráp Từ lắp ráp động cơ, từ xưởng sơn, xưởng hàn vân vân Thì đều phải được kiểm tra ở những câu đoạn cuối cùng đấy là một cái công đoạn vô cùng quan trọng và thưa các bạn à, vừa rồi là một trong những cái thước phim rất ngắn thôi về cái dây chuyển lắp ráp thân xe